Xin chào các bạn, à, có lẽ lâu lắm rồi BMW chưa có một cái sản phẩm nào mới và đẹp tại Việt Nam à, Nếu như các dòng X trước đây là X1, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10 thì đều đã có rồi Mà tôi nói vui vậy thôi đến X6 thôi Nhưng vẫn thiếu một con số 2 Và ngay trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu BMW X2 hoàn toàn mới sắp ra mắt tại Việt Nam nếu như chúng ta nhìn X2 thì ờ, nó có cái gì đấy mới mẻ, có cái gì đó mới lạ. Nó khác khác những cái xe Beamer ngày xưa, BMW ạ. Thì Hùng sẽ chia sẻ ngay bây giờ. Đấy chính là lưới tản nhiệt. Vâng, lưới tản nhiệt này là một chiếc hình thang ngược hoàn toàn khác. Và nếu như cái lưới tản nhiệt này đã tạo nên thương hiệu trong suốt một chặng đường dài lịch sử của BMW thì này đã bắt đầu thay đổi và các bạn hãy xem BMW X2 hoàn toàn mới rất gần guốc rất thể thao và có lẽ BMW ờ, thì ờ, luôn có những cái sự bảo thủ riêng ví dụ công nghệ đèn chẳng hạn vẫn là cái vòng led nhưng là theo cái phong cách của Android và đèn công nghệ led này đèn ờ, là công nghệ đèn tự động nha các bạn đèn gầm cũng led và các cái cản dưới được sơn ờ, màu hơi sáng một chút với các cảm biến này cái thiết kế này, À, cái thiết kế này nếu như các bạn ờ, vừa xem cái chương trình Hùng giới thiệu về mẫu Range Rover á, thì nó cũng khá là tương tự <laughs> tuy nhiên ở đây được sơn màu đen phải nói là rất thể thao và rất đẹp có thể nói BMW thì luôn có những cái chất cực kỳ cực kỳ riêng à, thưa các bạn xe nhỏ thôi X2 nhé nhưng mà vành rất là to vành R19 lốp lốp 2 25 này những chiếc xe Đức vậy và đặc biệt là bim xe nhỏ nhưng bánh bao giờ cũng to thực sự là nếu những cái mẫu xe BMW mà chạy trên đường thậm chí tôi có thể nghe tiếng mà lốp mà còn có thể đoán được à, à, chữ M này M này chắc là mình nghĩ là xe là rất mới nhưng mà mình nghĩ là M là chắc là một cái gói độ nội thất nào đấy những cái trang bị thêm thôi ví dụ như vành đây là vành M này vành chữ Y rất là thiết kế rất là đẹp luôn mặc dù xe nhỏ nhưng cảm biến trước này cảm biến góc đều có hết không hề cắt một thứ gì đèn thì đèn led là giới thiệu rồi bao giờ cũng có đôi mắt thiên thần vòng tròn rất đẹp và các bạn hãy xem nó chỉ cao đến đây mà thôi chỉ ngồi xuống là xe nhỏ Thực sự uh, ờ, X2 đẹp bởi vì cái dáng ờ, SUV Cooper của nó Tất nhiên SUV là SUV cỡ nhỏ Nhưng nó sẽ khác X6 là cái vòm đằng sau nó không bị dốc nó không bị dốc quá X6 là bị dốc quá và ngồi đằng sau lúc nào cái trần nó cũng sát về đầu đó chính là hạn chế của X6 nhưng không X2 thì à, chút nữa chúng ta sẽ thử có khi ngồi vẫn còn nhiều cái khoảng trống đầu hơn và xe thì có chìa khóa tất nhiên Smart Key bây giờ thì quá đơn giản rồi cái gì cũng có đấy tôi đóng lại xem à, khóa lại mở ra chạm đấy thôi nha các bạn thậm chí chúng ta cũng chỉ như thế này thôi là mở ra rồi thực sự BMW cực chất với Hùng Hùng thực sự mà nói tất cả các chi tiết nhìn thôi là đã yêu lắm rồi và bây giờ thì các bạn ờ, tiến ra phần đuôi xe mời các bạn tiến ra phần đuôi xe thực sự với BMW thì ờ, nói chung là các thiết kế thật không thể chê vào đâu được không hiểu sao nó có mình có thể là mình có một cái tình yêu đặc biệt với các cái dòng BMW và với X2 thì ờ, Hùng đã thử ờ, Nếu trước đây Hùng đã thử cái X3 rồi X6 cũng thử rồi Nhưng mà thực sự phần đuôi ờ, của X2 mới này quá đẹp Đấy, Các bạn có thể thấy đây Phần mái vòm này không bị dốc quá Rồi cần gạt mưa wow. Chất đến từng cái cần gạt mưa cho các bạn Và nếu mà muốn mở cốp thì Trước khi mở cốp thì đây là phiên bản S-Drive nhá 2.0i nha các bạn ơi Bô kép rất đẹp Đó, cảm biến sau à, Ốp gầm Ốp gầm này à, à, Ốp gầm này chưa phải là ốp kim loại Đây là chỉ là cản sau thôi Vâng Đẹp Thực sự mà nói thì à, với BMW thì họ rất biết khoe cái sức mạnh nội tại của của tất cả các dòng xe khi mà bồ kép này rất to rồi các bạn nghe tiếng ống xả nhá các bạn nghe tiếng ống xả này hưởng tua máy thì rồi giữ này wow, cứ từng nấc lên rồi nhìn kim vòng tua thì yêu luôn đèn đèn led cho các bạn đèn full led rất đẹp và một chiếc logo <laughs> chúng ta có thể mở lại để hùng mở lại nhá để hùng mở lại à, cốp điện mở lại nhấn ra Đấy. Thực sự mà nói thì các cái chi tiết từ răng này, nỉ này, tấm uh, uh, chắn này Rất đẹp luôn, wow Và thực uh, một cái thiết kế rất là thông minh Xe này thì không có lốp dự phòng Tuy nhiên là các bạn hãy nhìn một xe nhỏ này được thiết kế này Toàn bộ cái ngăn uh, phía dưới này Đó, Chúng ta có thể để đồ khá là rộng Đấy. Đi cũng chất Nói chung là xe BMW ừ. Vâng X2 động cơ 2.0 192 mã lực Twin turbo nhìn cái máy thôi đã yêu rồi các bạn nhìn thấy không yêu chưa kín khít đẹp gần như là không có chỗ thừa luôn và ừ, để mà nói thì một cái cỗ máy tới 192 ờ, mã lực xe có trọng lượng, ờ, xe có khối lượng thì khoảng ờ, một tấn rưỡi thôi thì nó kéo thoải mái, đặc biệt là BMW. Và theo mà thông tin mà mình có được ấy, thì ờ, xe này thì đương nhiên rồi, bản 2.0 tại Việt Nam thì dẫn động cầu trước. Nhưng cái hay của BMW là họ có một cái hệ thống để kiểm soát cái hiện tượng gọi là hiện tượng understeer. Và hiện understeer tức là cái hiện tượng mà văng đầu mà, hoặc là chúng ta chạy vào cua với tốc độ cao nó hay kéo cái đầu lôi tuần tuột thì cái này nó sẽ ờ, kiểm soát trên từng bánh Và chút nữa chúng ta sẽ thử Đấy chỉ là quảng cáo thôi, mình phải thử Ôi BMW tình yêu của tôi Tình yêu của tôi, tôi bây giờ tôi là ờ, Sẽ ngồi vào đây xe này vừa về Việt Nam luôn vừa đến đây Và ngay bây giờ chúng ta hãy thử Wow BMW logo rất đơn giản, rất đẹp Màu xanh trắng đúng màu phong thủy mình yêu luôn Và logo này là thiết kế kiểu mờ nha các bạn Đây, mờ này rất đẹp lẫy chuyển số sau vô lăng partnership um, có lim tuy nhiên là hình như là chưa có cruise control thì phải à, vô lăng thì là chỉnh à, chỉnh bốn hướng gật gù nhưng mà hoàn toàn là bằng cơ một mẫu xe nhỏ nhưng phải nói là nếu như các bạn hãy quan sát về một cách tổng thể một chút nhé thì toàn bộ cái thiết kế của xe là nó quá trẻ từ những cái đường chỉ nổi vàng này trên vô lăng này em biển line này đèn viền nội thất tới 7 màu này rồi à, đến cả hình như đây là nhựa này nhựa nhưng mà làm kiểu giả carbon cũng rất đẹp bên dưới là viền nhôm thực sự mà nói với những cái thiết kế này thì mình quá thích luôn và sờ vào chất đập đi đập thoải mái BMW thì không phải nghĩ à, và ngay cả những cái đường chỉ nằm trên ờ, bọc da ngay ở các cái xung quanh da phía cần số đây, Đó. da bên dưới cái bệ ờ, công sôn này rất đẹp luôn nhìn đã yêu rồi hệ thống iDrive hệ thống điều khiển này chúng ta sẽ thử à, màn hình giao diện thì bây giờ đã khác rồi dễ dùng hơn iDrive 6.0 thông tin setting và chúng ta có thể uh, cài đặt uh, tất cả các chế độ rồi là có thể theo dõi cái tình trạng của xe và thưa các bạn uh, một chiếc cần số cần số của BMW ngày xưa thì từ những năm 2007 2008 mình đã chạy những cái BMW 57 series rồi và cái cần số này phải nói là mình phải ví nó như một tác phẩm điêu khắc và khi mà chúng ta nắm vào thì dường như cái việc thiết kế của nó là theo cái nhân chắc học rồi tức là cái bàn tay của mình nó không vừa nó không phải tròn như này nó không kiểu gạt cần như vậy mà khi cầm mình vào thì nó đã rất là ôm xe thì uh, xe nhỏ thôi được trang bị uh, Eco Pro luôn chứ không thèm là Eco nha các bạn chế độ Sport này Comfort và Sport không có Sport Plus không có Sport cộng khi chọn cái chế độ Sport Display thì chúng ta có thể thấy được cái công suất máy và cái mô men à, các bạn có thể thấy không à. <laughs> đồng hồ kỹ thuật số nha các bạn trông yêu quá trông như chiếc game ấy các bạn ạ những cái điều đặc biệt là Hùng muốn giới thiệu thêm đấy chính là hệ thống hộp số trên X2 là lần đầu tiên trong các cái dòng BMW được trang bị hệ thống hộp số 7 cấp ly hợp kép ly hợp kép nha các bạn trước đây chỉ có dòng M thôi và cái hộp số này thì cái đặc tính thể thao theo quảng cáo là thôi rồi luôn nhưng mà chúng ta cũng sẽ phải thử. Ờ, ghế thì ngồi ờ, rất ôm xe nhỏ mà. Da da lộn, da lộn Alcantara rất đẹp. Ờ, thể thao luôn. Đự đấy. <laughs> Các bạn có thể thấy. Đấy. Bệ tỉ tay. Tất cả những thiết kế nhỏ gọn và khá thông minh. Đó. Ghế lái điều chỉnh 8 hướng Nhớ hai vị trí có bơm lưng Và điều chỉnh được cả cái đệm đỡ chân này Đó. Có đệm đỡ chân Và hệ thống loa này là hệ thống loa cơ bản thôi 7 loa Nghe rất hay Tất nhiên Vì về bản quyền về Youtube cho nên chúng tôi cũng không thể thử được cái âm nhạc Các bạn Xe nhỏ này và theo thông tin mà mình được biết thì ờ, cái vị trí lái của mẫu xe này còn ờ, cao hơn cái mẫu X3 đâu khoảng 2 phân thôi nhưng mà à, chúng ta có thể nhìn phía dưới mặt đường cũng như nhìn ra phần xa tầm quan sát nó tốt hơn trụ chữ A này cũng vậy nói là BMW thì uh, về thiết kế những cái đặc tính an toàn hay là những cái khả năng vận hành thì có lẽ là không không phải nghĩ vâng xe nhỏ nhưng mà các bạn có thể thấy là Hùng ngồi cũng ừ, được nói chung không phải là quá chật trội đâu tất nhiên là cái nệm ghế này nó không được dài cho nên là cái chân mình nó cũng chỉ để được như thế này thôi duỗi hơn ra một chút như thế này Đó. cửa gió hàng ghế sau nha các bạn da <laughs> lộn thì rất đẹp đẹp thật những đường chỉ may này thật sự là với BMW thì mình cũng khó có thể chê được bởi vì có lẽ nó là tình yêu rồi mỗi người đều có một tình yêu để này, nước này thậm chí chúng ta cũng có thể uh, đó gập cái um, tựa lưng ở giữa này lại và để những cái vật dài xuyên suốt từ sau lên già quá đẹp luôn đó. tựa lưng ghế trước này hộp nhựa này chỉ này khắp nơi ngồi vào trong đã biết là dành cho lớp trẻ rồi mặc dù hùng xe cỏ thì cũng già rồi gọi là hùng già rồi nhưng mà nhìn còn thích nữa đúng là ai cũng mê cái sự trẻ đẹp đèn nội thất và cửa thì ờ, có đèn ờ, viền nội thất này đèn viền nội thất trước sau này ờ, giả carbon này nhôm những chất liệu nó chắc không chưa đóng nhá các bạn xem nhé đóng thoải mái luôn Ui, <laughs> bìm W khác phập và phịch nhưng mà phập và phịch thì thôi rồi luôn đẹp đâu ra đấy luôn à, sàn thì không được phẳng lắm bởi vì uh, cái platform của X2 cũng có những cái phiên bản là hai cầu dẫn động hai cầu cho nên là chắc là cái này sẽ dành cho một cái trục các đăng nào đấy mình tự ngồi ở giữa xem sao vâng lưng thực ra cái chỗ này chỉ ngồi cho trẻ em thôi mình mà ngồi dài thì cũng khó chịu mà nói chung xe nhỏ thì cũng không nên đi đông quá tựa lưng này thì có thể điều chỉnh hết xuống như thế này à, cũng chỉ được thế này thôi để dành cho ừ. thực ra nếu mà đi xa thì mình nghĩ là nó sẽ bị hơi mỏi cái này đã tụt hết xuống chưa giật vào đây ờ, hết xuống rồi nhưng mà xe thì được ờ, thiết kế dành cho đô thị cho nên là mọi thứ nó đều phải là tối ưu vào và một điều rất hay nhá cái công nghệ động cơ trên BMW ấy là công nghệ động cơ twin turbo nó đã quá nổi tiếng rồi gắn với BMW quá nhiều và trên tất cả các dòng xe đều là twin turbo và van Vertronic thì cái hệ thống biến thiên van á thì nó mới là cái cực kỳ gọi là bí kíp công nghệ của BMW nó có thể điều khiển cái đó mà có thể thay đổi các cái mức công suất khác nhau à, ví dụ như bản 2.8 à, chẳng hạn nó sẽ có 245 mã lực cơ nhưng bản này 2.0 thì có 192 thôi đấy là cái sự tối ưu của nhà sản xuất và đặc biệt là mặc dù VinFast sử dụng động cơ của BMW nhưng không có hệ thống van Mertronic đâu các bạn nhé à, Mac GLA ơi, Audi Q2 ơi, BMW X2 đã đến